Dù được đưa vào luật xây dựng và các văn bản dưới luật từ năm 2014, nhưng ứng dụng mô hình thông tin công trình BIM trên thực tiễn mới chỉ dừng ở mong muốn tự phát của các doanh nghiệp thiết kế xây dựng. Cản trở về nhận thức cũng như là sự thiếu vắng các quy định pháp lý cơ sở dữ liệu đồng bộ khiến việc áp dụng BIM cho các công trình xây dựng ở Việt Nam không thể thực hiện một cách trọn vẹn. Đề án triển khai mô hình thông tin công trình BIM được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quyết định số 2500 QĐ-TTG ngày 22 tháng 12 năm 2016, được cho là bước khởi động tập hợp sức mạnh tổng thể của các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, toàn nhân lực ngành xây dựng để tiến hành triển khai BIM đồng bộ, nhanh chóng và hiệu quả. Đây là nội dung của hội thảo triển khai mô hình thông tin công trình BIM được Ban chỉ đạo BIM Bộ Xây dựng tổ chức tại Hà Nội sáng ngày 28 tháng 9. Tại buổi hội thảo, đại diện Ban chỉ đạo BIM cho biết, việc ứng dụng mô hình thông tin công trình BIM trong thiết kế, xây dựng và quản lý công trình sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu lỗi phát sinh trong quá trình thiết kế, dự toán, xây dựng cũng như bảo hành bảo trì công trình sau này. Về phía cơ quan quản lý nhà nước, các dữ liệu về công trình cũng sẽ được lưu trữ, công khai, minh bạch. Từ thiết kế cơ sở cái lập dự án cho đến khi mà thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế thi công đều tiến hành trên trên là hệ thống là 2D trên giấy. cho nên là vấn đề là các cái xung đột không giải quyết được. Cho nên là phải qua rất nhiều quy trình xử lý. Nhưng mà cái BIM thì nó là tổ hợp tất cả các thông tin từ thiết kế rồi khối lượng, dự toán, tiêu chuẩn, quy chuẩn vào là một à, cho nên là tất cả vấn đề là vấn đề xung đột thì thể hiện ngay trên cái mô hình 3D Đấy, rồi 4D rồi 5D Đó, đấy là cái rất là quan trọng cho nên là ờ, và mọi người đã nhìn thấy đều nhìn thấy các xung đột và như vậy để xử lý xung đột này thì thông qua cái tập thể chung xử lý ngay tại chỗ như vậy nó giảm thiểu rất nhiều các cái cái, cái thời gian xử lý các vấn đề thiết kế trong lĩnh vực môi trường thứ hai là từ đó giảm thiểu cái chi phí Ý tưởng mô hình thông tin công trình BIM đã có từ những năm 1970 nhưng đến tận những năm 2000 mới được triển khai trên thực tế, dựa trên thành tiệu của công nghệ máy tính và Internet toàn cầu. Tại Việt Nam, cản trở lớn cho việc áp dụng đồng bộ BIM được cho là vì quy trình này quá minh bạch và công khai, là điều mà không phải doanh nghiệp nào, chủ đầu tư nào cũng mong muốn. Cái trở ngại lớn nhất của BIM, một thực hiện BIM trong Việt Nam đó là gì? Đó là không thể nóng vội. Bởi vì cái BIM là một lĩnh vực mới ở Việt Nam, không mới ờ, không mới với thế giới nhưng mà mới ở Việt Nam. Cho nên là là phải qua từng lớp từng bước một để coi như là cung cấp thông tin cho các chủ thể có liên quan à, trong lĩnh vực từ chính phủ cho đến các bộ các ngành đến lãnh đạo các địa phương đến là lãnh đạo các doanh nghiệp lãnh đạo các chủ đầu tư thì dần từng bước một thì mới có thể là hiểu rõ về cái vai trò lợi ích của BIM mang lại trong ngành xây dựng. Hiện đã có 50 công trình cấp 1 có kỹ thuật phức tạp tham gia thí điểm áp dụng BIM. Sự tham gia chặt chẽ của Ban chỉ đạo BIM vào các công trình thực tiễn sẽ giúp việc triển khai đề án BIM bám sát thực tế, nâng cao khả năng thực thi. Tại buổi hội thảo, các chuyên gia quốc tế cũng chia sẻ các kinh nghiệm triển khai, áp dụng BIM tại nhiều nước trên thế giới, cũng như đưa ra các đề xuất cụ thể cho điều kiện Việt Nam.